Hello anh em, thì uh, hôm nay Cường ờ, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc nha anh em Thì uh, hôm nay Cường làm video gửi tới anh em về cái bộ môn tài xỉu nắp camera đó, Nắp camera tài xỉu nha anh em Thì uh, nắp này thì nó cũng rất là rẻ, camera thì có ba loại ba loại nắp Một nắp á, thì anh em chơi bắt từ xa, đó là đánh từ xa từ nhà đến trường luôn đó, Bắt cho anh em muốn từ nhà đến trường, còn một nắp á, là anh em muốn gần Nhưng mà giá thành thì tiền nào của đấy thôi nha anh em đó thì bên cơ sở cường còn cung cấp cho anh em về bầu cua tài xỉu máy đánh bài đó nói chung là đủ các loại cho anh em chơi thì chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn và anh em có thể lên cơ sở Cường đó để xem qua uh, tất cả các sản phẩm mà Cường đã làm trước đây thì cũng cảm ơn tất cả anh em vừa rồi trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh đã ủng hộ cho mình đó thì mình hôm nay mình sẽ làm một cái video gửi tới anh em đó là nắp camera tài xỉu nha anh em đó thì uh, ờ, chuyên mình mọi người đây là cái nắp camera tài xỉu này tất cả các loại đây là tức nắp camera tài xỉu hoàn toàn sạc từ luôn nha anh em đây là công nghệ mới nhất 2020 hồi xưa là anh ta sạc kim thôi đó sạc kim thì rất là thô bây giờ là chuyển qua sạc từ đó sạc từ là như thế này anh em thấy chưa nắp cực kỳ đẹp luôn đó và nắp này bao anh em sỏi đèn bao anh em thử 500 không tăng tích đó anh em chơi xong anh em chỉ sạc từ thôi đó và kèm thêm một cái màn hình nữa đây là cái màn hình để anh em xem thì cũng không để làm mất thời gian cho anh em thì bây giờ cường sẽ test và chơi luôn cho anh em xem là cái hiệu quả như thế nào nha anh em đó tại vì làm video nó cũng có hạn thôi nó không có được à, là nhiều nha anh em đó mình sẽ chơi nè cái này quýnh tài nha anh em 10, 14 nút nha nha hai tứ một lũ một à, một lục nha anh em đó cực kỳ rõ nhanh lắm anh em cực kỳ hiệu quả đánh tầm 5 mét quay đầu nha anh em tam tam nhất tứ nha anh em đó xỉu đó nét cực kỳ nét cường khẳng định 100% là nét luôn nếu mà cường nói sai cường không bao giờ cường, bán với anh em cái này quýnh uh, xỉu nha anh em 10 nút tam tam tứ dở đúng không anh em tam tam tứ đó hột không tăng tích nha anh em đó anh em chỉ cần lò cái nắp mà thôi cái này quýnh tài nha anh em ngủ ngủ thôi ngủ ngủ nhất quýnh cực nhanh luôn đó bây giờ cường sẽ lắp cường cầm cái màn hình lên màn hình mà cường, cường sẽ lắp luôn cường đánh luôn cho nhanh luôn nha anh em để xem thử là ở ờ, uh, nó nó hiệu quả như thế nào nha anh em nhìn nha cây này quýnh xỉu nha anh em Đó Cực nhanh luôn 100% là hoàn toàn chính xác nha Cây này tài nha anh em Cây này là 146 Đó Nói chung là cực rõ cực nét Đó nhưng mà chẳng qua màn hình nó bây giờ nó soi qua cái cái điện thoại không rõ lắm cây này quýnh uh, tài luôn nha anh em cây này là 13 nút 346 đó anh em nhìn thấy rõ không ạ tại vì cái màn hình này nè đưa qua cái camera khi làm cường làm video á cường quay thì nó rất là khó thấy đó còn nó thiệt luôn đó, nhưng mà cường thì rất nhìn rõ tứ tứ nhị quýnh xỉu nha anh em trăm trăm xỉu nha đó cái này quýnh xỉu luôn hai nhất một tam nha anh em hai nhất một ngủ nha anh em đó thì anh em xem video đó cường làm thì bây giờ cường sẽ test hộp của cho anh em luôn để anh em khỏi mất thời gian cường sẽ test hộp luôn đây là hai cái hộp có tan này anh em cường sẽ thả vào đây luôn đó bây giờ cường sẽ hít nha đó nó có tan nó sẽ hít anh em thấy chưa còn cái này không tan này đó thả 500 vào cầm lên này đúng rồi nó có tan nó sẽ hít đó nó tan nó sẽ hít đó mình sẽ tải hột xuống cho anh em nói chung là hột á, thì sang tránh hột chợ anh em nhé kể cả người ta chơi công chuyện anh em luôn anh em chỉ còn lầu nắp vào thôi đó thì cái nắp này chuyên dành dụng cho anh em làm cái hoặc là anh em làm tay em với lại tay cái hai anh em hai người đó, sang sửa với nhau nói chung là bàn bạc với nhau để mà đưa nắp vào chơi được thì nắp này không bao trẻ cho anh em đó thì nắp camera này thì cực kỳ chuẩn luôn nó khẳng định là 100 phần trăm không chặt một cây nào hết đó thì ờ, anh em xem video thì cường đã làm rất rất nhiều ờ, cái cái cái cái về bộ môn tài xỉu này kể cả bầu cua này bài này kênh cường hoàn toàn đều đủ cho anh em xem đó thì uh, anh em xem video hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cường anh ủng anh em đăng ký kênh bật thông báo bên nút tay phải á, thì để làm gì để mà cường làm một cái video mới nào hơn thì cường sẽ đăng lên anh em nắm bắt kịp anh em xem được à, và anh em chơi được những bộ môn nào thì liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi nha rồi cuối video chúc anh em cái năm 2020 này thành công nha anh em rồi xin chào anh em